Chờ đợi biết bao nhiêu năm cuối cùng siêu phẩm Avatar 2 cũng đã ra mắt, với kỹ xảo hoành tráng cùng cốt truyện siêu đôi cuốn của mình đã khiến bao khán giả phải trầm trồ không nguôi. Thôi không nói nhiều nữa hãy theo kênh chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng hồn đỉnh cao này nhé các bạn. Đã 14 năm trôi qua trên hành tinh Pandora, Z cũng Nitiri đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc với hai người con trai là Nite Dầm, Lốc và con gái Thúc. Ngoài ra họ còn nhận nuôi Kiri, con gái của nhà nữ khoa học gia Grace Sinza. Đến nay họ vẫn không biết bằng cách nào Grace có thể mang thai và sinh ra cô nhóc này. Một số người trái đất vẫn ở lại sống cùng người Navi và sát cánh cùng chết trong công cuộc bảo vệ vùng đất này. Trong số đó có cậu nhóc Spider là con của đại tá Miles vẫn ở lại Pandora. Cậu còn rất thân thiết với đám trẻ nhà Jack. Spider luôn mong muốn được trở thành người Navi nhưng cậu lại chỉ là một đứa trẻ trái đất không có chút dòng máu nào của dân tộc da xanh. Cuộc sống bình yên của người Navi diễn ra chưa được bao lâu thì quân đội của người trái đất đã kéo đến với mong muốn chiếm cứ hành tinh này. Họ cũng đã âm thầm sản xuất ra rất nhiều avatar mang ký ức của các quân nhân để phục vụ việc tấn công Pandora. Đặc biệt dù đã chết nhưng trong cuộn băng cuối cùng, Đại tá Miles đã hạ lệnh cho Avatar mang ký ức của mình phải tiêu diệt bằng được Z. Lần này đội quân Avatar do Miles cầm đầu được cử tới Pandora với mục tiêu truy lùng nam chính. Bản thân Jack lúc này rất bận rộn vì phải mang thân phận thủ lĩnh của bộ tộc, phải cùng người trong tộc chiến đấu chống lại người trái đất, vừa phải dạy dỗ các con và bảo vệ gia đình mình. Trong số bốn đứa con, nếu đây tay dầm thuần thục chiến đấu và là niềm tự hào của bố thì Lốc lại thiếu kỷ luật luôn làm việc tùy hứng, nhiều lần khiến anh chị em rơi vào tình huống nguy hiểm làm rách rất bực mình. Vì muốn bảo vệ các con tốt nhất nên Nam chính huấn luyện những đứa trẻ một cách nghiêm khắc bất chấp sự khuyên nhủ của vợ. Trong một lần đám trẻ cùng nhau chơi đùa ở khu núi lơ lửng, chúng chạm mặt toàn lính Avatar do Miles cầm đầu. Nên Tề Dầm lập tức báo cáo tình hình cho bố và được lệnh phải án binh bất động tránh va chạm với toán lính nhưng những avatar này đều là lính tinh nhuệ nên dễ dàng tóm được lũ trẻ và con xác định được chúng chính là con của Nick. Không tra hỏi được vị trí của nam chính, Miles gọi về cho chỉ huy yêu cầu đưa tàu đến để đem đám trẻ về thẩm vấn. Đúng lúc này lại rơi vào thời gian nhật thực nên tàu tiếp viện không thể tới ngay, vợ chồng Jack nhân cơ hội tiến vào khu rừng tìm cách giải cứu các con. Họ nhanh chóng thấy đám trẻ đang bị toán lính áp giải đi, DTG dùng tiếng kêu đặc biệt trấn an và xác định tình trạng của các con rồi dương cũng bắn thẳng vào tên lính đang giữ đứa con gái của mình. Bị tấn công bất ngờ toàn lính nhanh chóng và chế độ phản công đã đạn liên tục về phía Nitiri. Bọn trẻ cũng nhân cơ hội này cùng nhau thoát khỏi vòng vây của toàn lính Avatar. Mất hết con tin lại còn bị tấn công, đại tá Miles buông lời khiêu khích để vợ chồng tiết lộ vị trí, xác định được phương hướng của Nitiri, tên đại tá ra hiệu cho đám lính xả súng liên tiếp. Nhưng vợ giết thân thủ phi phàm hết truyền cành lại bắn cung đáp trả toán lính để hỗ trợ chồng cứu đám con thơ. Trong lúc chạy trốn cùng đàn con của Zed, cậu nhóc Spider vô tình trượt chân ngã xuống liền bị toán lính bắt về trung tâm. Gia đình Jack biết không thể cứu cậu nhóc được nên quyết định bảo toàn lực lượng trở về làng trước. Biết Miles đang truy tìm mình nên nam chính đề nghị vợ đưa các con đi trốn để đảm bảo an toàn cho cả nhà. Nhưng ETZ không chấp nhận điều này vì sứ mệnh của cô là phải bảo vệ người trong tộc. Jack nói với vợ rằng Spider biết vị trí của họ, lại biết mọi kế hoạch của người Navi nên chắc chắn Miles sẽ sớm tìm thấy họ. Để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người thì chỉ còn cách bỏ trốn, vì người mà bọn chúng muốn tìm là gia đình chúng ta chứ không phải người dân trong tộc. Nghe trong đó cũng có lý nên TV cũng đành chấp nhận kế hoạch của Dex. Cùng lúc đó ở trung tâm điều hành của quân đội, Spider đang bị tra tấn bằng công nghệ cao nhằm khai ra vị trí của nam chính. Dù bị hành hạ đến si tương ớt ở mũi cậu nhóc con người này vẫn kiên quyết không khai ra Dex ở đâu. Thấy sự vững vàng của Spider, Miles liền tắt thiết bị tra tấn rồi dùng đòn thao túng tâm lý để thuyết phục cậu nhóc đi theo mình. Gã cũng đã biết rằng nó là con của mình nhưng giờ đây cả hai là hai kẻ khác dòng tộc cũng chả cùng huyết thống. Ân lang của người Navi nghi lễ truyền lại ngôi vị thủ lĩnh của bộ tộc đang diễn ra. Mọi người đau lòng tiễn gia đình Zep rời khỏi làng. Nam chính thuật bao la đại dương đưa vợ con đến bộ tộc người dưới biển có tên Metcalina để xin tá túc, hòng tránh sự truy đuổi của người trái đất. Vừa tới nơi cả nhà đã bị người dân nơi đây kỳ thị ra mặt, mọi người rừng yếu ớt này mà có thể sinh tồn nơi biển khơi này được ư, dù biết việc chứa chấp gia đình đen đủ này sẽ đem lại nguy hiểm cho bộ tộc, nhưng nguyên tắc cầu cứu của người Navi không cho phép tộc trưởng Tonoquazi từ chối họ. Ông ta sai con trai Ao Nung và con gái Si Ze ra hướng dẫn đám trẻ nhà Z làm quen với cuộc sống của người dưới biển, trái với cô con gái dịu dàng hiểu chuyện và hiếu khách. Ao Nung không thích đám trẻ nhà Z vì đó là những đứa con lai chứ không phải người Na Vi thực sự. Bản thân các con của nam chính cũng không thích thú gì khi sống ở một nơi khác hoàn toàn với quê hương của chúng lại còn bị mọi người kỳ thị chê bai. Tuy nhiên Jack với tư cách người chủ gia đình đã yêu cầu vợ con phải cố gắng hòa nhập và chấp nhận tình hình mới. Cả nhà bắt đầu làm quen với biển cả với những con thú cưỡi nơi đây, cùng với đó là đại dương mênh mông xinh đẹp này. Ngay sau đó đám trẻ được dạy cách hít thở để có thể ở dưới nước lâu nhất có thể, còn Jack cũng nhanh chóng thể hiện bản lĩnh bằng cách chinh phục được một con thú cưỡi dành cho chiến binh của người dưới biển. Bên kia nhóm lính của Mice cũng được huấn luyện để làm quen với địa hình và cuộc sống của người Navi. Bản thân tên đại tá với thân hình Avatar đã chinh phục được một con thú cưỡi, ông ta khuyến khích lính của mình làm theo để có thêm phương tiện chiến đấu. Trở lại với buổi học thích nghi dưới đáy biển, cô nhóc Kiwi bất ngờ trổ tay điều khiển một số sinh vật biển, đang thích thú khám phá cuộc sống dưới đáy biển thì Kiri bị ao nung và bọn trẻ địa phương trêu chọc. Được giáo dục phải đoàn kết với nhau nên hai anh em DT dầm và lốc lập tức chạy tới bên vực cô bé. Vì thế của anh cả nhà xét khiến đám ao nung để sợ, nhưng khi họ vừa quay đi thì lốc lại giờ chấm đấm thẳng vào mặt con trai tù trưởng người biển. Sau ba cú đấm ao nung vùng dậy lao vào đánh đấm đè lốc xuống, dù không chủ trương sâu sát nhưng anh cả nê tê dầm không muốn em trai biến thành bao cát cho bọn kia tập đấm nên cũng lao vào. Kết quả là đôi bên đều ăn hành ngập mặt, Z nặng lời khiển trách Lốc dù biết cậu bé chỉ muốn bảo vệ chị gái của mình. Anh yêu cầu thằng con báo thủ phải đi xin lỗi ao nhung vì dù sao họ cũng đang là những người mang thân phận ăn nhờ ở đậu. Với phận ông bố tù trưởng của nó đuổi cả nhà ra đường thì hết chỗ sung thân. Thôi thì trên đời vốn dĩ toàn bất công nên chẳng mong có cộng lông nào thẳng, Lốc đành miễn cưỡng đến xin lỗi thằng con trai tù trưởng. Ao nhung không phải đứa dễ bỏ qua nên dụ báo thủ nhà Z đến dặm san hô để săn cá. Dù biết đây là nơi cấm địa, trẻ con không được lai vãng nhưng vì cay lời khích tướng của thằng quan tù trưởng nên báo thù vẫn nhắm mắt đánh liều đi theo bọn chúng. Đến nơi bọn ao nung lợi dụng lúc lốc mài săn cá thì chuồn mất khiến cậu nhóc phải đối diện với một con thủy quái khổng lồ. Con vật này chắc bị bỏ đói đã lâu, khi nhìn thấy thằng người gầy nhằm xanh lét liền lập tức lao vào quen hàm răng chằm sàm như quảng cáo PS. Có tính sĩ truyền của ông bố chiến binh nên báo thủ nhanh nhẹn bơi vào những khe hẹp để trốn, chỉ tiếc là con quái vật biển này chẳng ngán bất cứ hang đá nào nó liên tục lao đến cặp tan nát chỗ ẩn nấp của lốc. Đúng lúc báo thủ nhà rách sắp cạn kiệt oxy không thể tiếp tục chơi trò trốn tìm dưới đáy biển thì con quái thình lình bơi đến. Lốc cũng đành vứt con dao trong người tính solo thì một con quái vật to gấp đôi thủy quái lao tới húc mạnh khiến nó biển bẹp dí. Lốc lúc này cũng tắc thở ngất xỉu đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang cưỡi trên lưng con vật bốn mắt khổng lồ. Thông qua ánh mắt, báo thủ nhà Z bày tỏ lời cảm ơn con vật vì đã cứu mình rồi ra hiệu muốn rút mũi khoan khổng lồ đang im trên vây ra cho nó. Màn giúp đỡ qua lại này khiến cả hai trở nên thân thiết, con vật đưa lớp vui chơi khắp nơi dưới đáy biển. Lúc này ở nhà sếp còn đang khổ sở phải an ủi cô con gái nuôi tiêu đang đến thời kỳ nhạy cảm tâm lý. Cô nhắc cho bố biết cô luôn cảm thấy lạc lõng trong thế giới này, còn bản thân thì nghe thấy sự thúc giục của nữ thần Equa chưa giải quyết xong tâm sự của đứa con gái nuôi, nam chính lại nhận thông tin thằng con báo thủ đã bị ao lung rụ rỗ đi vào khu vực nguy hiểm. Anh tức tốc kêu người trong làng đi tìm thằng con dại, lúc biết mọi người đi tìm mình nên cũng vội vã dù con vật bùng mắt trốn đi còn mình thì quay về trình diện. Tù trưởng biết ao nung làm chó ngu khiến báo thủ nhà xếp suýt mất mạng thì xấu hổ lắm liền mắng chửi thằng con. Nhưng lớp lại nhận hết lỗi về mình, Z nghe đến đây thì vô cùng bực bội lôi thằng con ra bảo bay là nỗi hổ thẹn của gia đình. Báo thủ bị chửi rất ấm ức bèn bỏ ra ngoài nhưng việc nhận lỗi thay ao nung đã khiến con trai tù trưởng cảm kích hóa thù thành bạn. Vậy là mâu thuẫn của đám trẻ hai nhà được hóa giải, Lớp kể chuyện gặp con vật bốn mắt cho cả lũ nghe, bọn trẻ vùng biển cho đám con nhà rách biết con vật này thuộc loài Tukun, nó được xem như người thân của bộ tộc dưới biển. Nhưng con vật này là Pajakan một Tukun phản nghịch bị cả người Navi lẫn giống loài của nó xa lánh vì giết đồng loại. Khó khăn là mới có một người bạn ngâu lòi nhưng lại bị tất cả cho là kẻ phản nghịch nên lớp tức giận bỏ đi. Không tin Pajakan là kẻ xấu nên báo thủ ra khơi tìm bạn để hỏi về chuyện, đám trẻ còn lại cũng cùng nhau đến cây thần của người dưới biển, ở đây Kiri dùng mưu tắc kết nối với cây linh hồn để gặp Grace và hỏi về người cha chưa từng xuất hiện, nhưng đúng lúc này cô nhóc lại lên cơn co giật rồi ngất xỉu đi. Lũ trẻ hoảng hồn vội giúp Kiri ngắt kết nối rồi đưa cô nhóc về làng để cấp cứu. Thấy con gái gặp tình trạng khẩn cấp, Zed vội vã cầu cứu những bác sĩ Avatar ở làng cũ đến cứu. Họ dùng nhiều trang thiết bị hiện đại để kiểm tra rồi kết luận cô nhóc bị động kinh. Nữ thầy cúng của bộ tộc dưới đáy biển tức giận đuổi hết các bác sĩ ra ngoài rồi dùng bí thuật châm cứu gọi hồn khiến Kiri tỉnh dậy một cách thần kỳ. Vô tình là việc Z liên lạc với các bác sĩ đã để lộ vị trí khiến Miles nghi ngờ. Gã quyết định đưa quân đến quần đảo hơn 40 tộc nơi anh đang ẩn nấp, vì chưa biết chính xác nam chính đang ở hòn đảo nào nên tên đại tá chiếm thuyền của tay chuyên săn Tu nhằm ép hắn giúp mình. Đúng lúc này đàn Tu bắt đầu trở về ngôi làng nơi gia đình Z đang ẩn nấp. Các Tu được xem như anh chị em tâm giao của những người trong làng nên ai nấy đều vui mừng bơi ra biển chào đón thăm hỏi chúng. Cùng lúc đó Miles sử dụng chiến thuật thả giết nhằm còn hơn bỏ sót, hắn xua quân tấn công tất cả những ngôi làng khả nghi, Chứng kiến cảnh tên đại tá bắt người đốt làng chỉ để đạt được mục đích đi hẹp khiến Spider bắt đầu khó chịu. Tin tức về những ngôi làng bị tấn công vô cớ rất nhanh đã loan đến làng của Jet đang ẩn nấp. Tuy nhiên thủ trưởng của bộ tộc vẫn hạ lệnh cho người dân phải giữ kín bí mật về gia đình nam chính nên Miles không moi được thông tin gì. Tức giận vì không có thêm thông tin, tên đại tá quyết định hạ lệnh phải mạnh tay nữa. Phía này Locke vẫn kiên trì giữ gìn tình bạn với Pajagan, cậu còn được con vật muốn bắt kể cho bí mật về việc nó bị xem là kẻ phản nghịch. Thì ra trong một lần bị đám người Santukun nhắm trúng, Parakan đã vô tình gọi đồng bọn và người Navi tới cứu khiến toàn bộ những người này đều bị giết. Nó là sinh vật duy nhất thoát được khỏi trận thảm sát đó, dù phải chịu trả giá bằng việc mất một cái vây nhưng nó vẫn bị kết tội là kẻ đã giết người. Sự việc báo thủ nhàn rét thân thiết với Tukun phản nghịch khiến vợ chồng tộc trưởng vô cùng tức giận. Đám trẻ bị các ông bố bà mẹ la dày một trận nhưng Locke vẫn nhất định không cắt đứt tình bạn với Pajakan. Cùng lúc đám người trời cũng bắt đầu công cuộc săn tu cun và tình cờ lại nhắm chúng con vật tâm sao của phợ tu trưởng người dưới biển. Bọn họ bắn phao nổi vào người con vật khiến nó không thể bơi nhanh, sau đó lại dùng bom tiếng ồn bao vây đám tu cùn ép chúng phải nổi lên mặt nước. Vì da của nó cứng hơn sắt thép nên các tàu con cua sẽ săn tìm nơi yếu điểm. Thứ được bắn ra cuối cùng chính là mũi khoan có chứa thuốc nổ này. Cuối cùng bọn Santukun sẽ bắn chết nó rồi đưa về tàu chỉ để hút được một ống chất lỏng trong não nó, vì họ cho rằng chất lỏng này giúp làm chậm quá trình lão hóa của con người. Thông thường sau khi lấy được ống chất lỏng, đám Santukun sẽ bọc xác con vật lại cho chìm xuống đáy biển để xóa dấu vết. Nhưng lần này Miles quyết định đem xác con vật ném tới một ngôi làng gần nhất để đe dọa người dân, đồng thời dụ Jack phải ra đối diện với hắn. Biết vô chi kỷ của mình bị giết, vợ tù trưởng vô cùng tức giận, họ triệu tập người dân quyết định chống trả lại đám đi săn. Nhưng Zed phản đối vì anh biết đây là trò dụ rắn ra khỏi hang của Mice. Nam chính đề nghị người dân báo tin cho đám Tu Tukun để chúng trốn đi nơi khác tránh việc bị giết hại. Như vậy hay hơn là đánh nhau với đám người vũ khí đầy mình để rồi chết à? cả. thấy lời của Jack có lý nên tù trưởng quyết định làm theo, trong khi mọi người trong làng lao ra khơi tìm cách liên hệ với Tu Tukun của mình. Lóc cũng bất chấp sự phản đối của anh trai mà ra biển tìm Payakan. Quả nhiên là báo thủ thì luôn có cách phá hoại của riêng mình, hành động liều lĩnh của cậu nhóc làm cả đám trẻ phải chạy theo để bảo vệ. Báo thủ nhà xếp nhanh chóng tìm thấy con vật bốn mắt nhưng nó đã dính thiết bị định vị của những kẻ đi săn. Cả đám trẻ vội vã trèo lên người con vật để cùng lốc tháo thiết bị ra nhưng không thành công. Đã thấy tàu của bọn đi săn lại đang áp sát. Không còn cách nào khác bọn trẻ đành liên lạc với Jet để cầu cứu và lại được lệnh phải tránh giao tranh với đám người đi săn. Biết lũ trẻ của cả hai nhà đều đang gặp nguy hiểm, Jet liền báo cho tù trưởng rồi cùng dân làng ra khẩn chiến. DT sầm rút được thiết bị theo dõi trên người con vật và quyết định dùng nó để đánh lạc hướng đám thợ săn, còn bọn trẻ thì tàn ra để chạy trốn. Nhưng bọn thợ săn bán hạ thú cưỡi của con gái tù trưởng, rất may Lốc đã kịp thời vơi đến cứu. Khi Lốc vừa hội ngộ với con gái tù trưởng và bé Túc thì đám thợ săn đã bắn lưới tóm gọn cả ba rồi ném chúng lên tàu. Có được con tin đắt giá, My Spirit Nam Chính yêu cầu anh đuổi người dân trong làng về rồi một mình lên tàu để giải quyết mâu thuẫn. Không còn cách nào khác nên Jack đành làm theo, một mình tiến tới tàu của tên đại tá, Đúng lúc này, Pachatan phát hiện đám người trên tàu đang giữ lốc nên dùng chiêu lấy thịt đè người tung mình khỏi mặt nước rồi hạ cánh xuống bong tàu tạo nên thế trận hỗn loạn. Với lớp da cứng hơn sắt thép của mình, con thủy quái ra sức càn quét lũ người trời rồi lao xuống biển chuồn đi. Zed cùng dân làng nhân lúc này lao tới tấn công nhưng Mice cùng đám thợ Santukun rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nitiji cờ thú bay dùng cung tên bắn tỉa bọn lính trên tàu trong khi Zed cùng dân làng lặn xuống đáy biển tránh những lần đạn từ lựa thời cơ tấn công. Với lợi thế bách phát bách chúng, DTG lượn lờ khắp nơi liên tục bắn tên khiến đám lính điều khiển chiến đấu cơ lần lượt về chầu ông bà. Jet cũng không ngừng nạp đạn nhắm thẳng vào kẻ thù. Dưới đáy biển, Fury sử dụng tuyệt chiêu kết nối tâm linh để các sinh vật biển đối phục mình tấn công đám lính. Trên tàu điều khiển, Spider chứng kiến cuộc chiến ác liệt của hai phe nên quyết định ứng cứu gia đình Jack. Cậu nhóc dùng binh cứu hỏa đập vào đầu tên lính đang điều khiển máy móc, rồi ra sức phá hoại khiến con tàu điều khiển mất phương hướng suýt đè bẹt tàu của đám thợ săn. Sau màn phá hoại của Spider làm con tàu hư hỏng nặng, trận chiến giữa Jack với mice cũng bước vào hồi gay cấn. Nam chính điều khiển thú cưỡi bất thình lình bay lên từ đáy biển hạ gục con thú mà tên đại tá đang cưỡi khiến hắn bị hất văng xuống biển. Bên kia đám thợ săn vẫn quyết liệt đuổi theo Pajagan nhưng con vật vô cùng thông minh, cứ mỗi lần chúng bắn thì nó lại dùng chiêu mình đồng giáp sát đé xét đạn, đã vậy còn lợi dụng dây cáp mà chúng phóng ra để ghim chặt con tàu lại rồi kéo nó đi theo ý của mình. Tên thợ săn màu chó bị kẹt vào dây cáp, thì hắn được giải thoát cũng là lúc về gặp ông bà nơi chín suối, trên tàu Nê Tây Dầm đã kịp thời vơi đến giải cứu hai em và con gái tù trưởng khỏi chiếc còng tay. Tay vì bỏ trốn về hội ngộ cùng bố mẹ thì báo thủ lốc lại phát huy độ phá hoại khi nằng nặc đòi anh trai quay lại cứu Spider. Vừa mất ba con tin trên tàu nên tên đại tá nhanh chóng với thu bay trở về căn cứ. Hắn vô tình bắt được Kiri đang đi lẻ rồi ném lên tàu. Thấy chị gái bị bắt dù bản thân vừa được thả ra nhưng bé Túc vẫn quyết định quay trở lại để giải cứu. Vì gia đình này luôn đoàn kết, nhưng chưa kịp cắt dây trói thì tên đại tá đã quay lại tóm lấy con nhóc nước chung với chị gái rồi ném con gái tù trưởng xuống nước. Trong con tàu, hai anh em lên tên rồng đã cứu được Spider nhưng lại kinh động đám lính khác. Anh cả quyết định để hai đứa em dại đi trước còn bản thân thì lùi về sau để cảnh giới. Cả ba nhanh chóng nhảy xuống biển để tránh đạn vừa kịp lúc con gái tù trưởng cưới thú chạy tới ứng cứu nhưng đến lúc này cả nhóm mới phát hiện anh cả đã trúng đạn nên lập tức đưa DT dầm tới một hòn đảo gần đó. Trở lại với vòng tay của bố mẹ, anh cả chỉ kịp đắp lên rằng con muốn về nhà rồi chút hơi thở cuối cùng trong sự gào khóc của DTV. Nỗi đau mất thằng con trai tài giỏi ngoan ngoãn còn chưa kịp thấm, lão Bice đã liên lạc tới yêu cầu sếp quay lại nộp mạng để đổi lấy hai đứa con gái. Nam chính vội vã thuyết phục vợ tạm ngừng đau đớn để đi cứu con mình. Bản năng của người làm mẹ khiến DTV nhanh chóng kìm nén cơn đau cùng chồng đứng lên báo thù cho con, Lộc muốn đi cùng bố nhưng rét lạnh lùng bảo mày báo thế đủ rồi, để yên cho bố mày còn hánh tim. Mang theo nỗi đau mất con, Zed nhanh chóng áp sát con tàu lúc này đã tả tơi. Dưới sự hướng dẫn của Spider anh tìm đến bong giữa cứu các con. Lúc này trên tàu lửa cháy dữ dội lại thêm đi Tizzy từ trên trời lao xuống bắn giết ông hướng tay khiến đám lính vô cùng hoảng loạn. Bên kỳ Zed cũng áp dụng mọi lợi thế từ phi bắn súng cho tới sức mạnh cơ bắp để quăng quật triệt hạ đối thủ. Miles xả súng một hồi thì hết đạn đến tức tối rút dao găm lao về phía nam chính. Chết cũng chưa kịp nạp đạn nên cả hai solo bằng tay. DTG có mặt kịp thời hướng mũi tên về phía kẻ thù nhưng không dám bắn vì mục tiêu liên tục di chuyển sợ bắn nhầm chồng. Đúng lúc này một tên lính cầm súng lao tới liền ăn ngay một tiễn xuyên tim lập tức về đoàn tụ với tổ tiên. Không còn mũi tên nào trong tay, cô nàng tung liên hoàn cướp phung cây cung ra truyền liên tục quật ngã bọn lính khác. Khi hạ gục tên lính cuối cùng trên tàu cũng là lúc chiếc ôm biển thoại gãy nát, gương mặt của người mẹ mất vào lúc này vừa đau khổ bị thương lại vừa hung dữ khiến Spider nấp gần đó vô cùng sợ hãi. Jack tìm đến cởi trói cho bé Túc nhưng cứ hy đã bị Nice làm con tin. Hắn kề dao vào cổ cô bé rồi ép nam chính phải hạ vũ khí xuống và tự trói mình lại. Giờ khắc nguy hiểm DTV tóm lấy Spider yêu cầu tên đại tá thảo Kiwi ra nếu không sẽ bạn đổi mạng. Qua mặt Miles tuyên bố hắn không quan tâm nhưng khi thấy cậu nhóc bị sao của DTV cứa trên ngực thì bắt đầu nao núng. Đúng lúc vợ Jack lên cơn điên vùng dao nhắm vào cổ Spider thì tên đại tá thảo Kiwi ra để giữ bảo cậu nhóc, con trai đổi con trai đàn con đã an toàn nên Jack dục vợ đưa các con về bờ còn bản thân ở lại đối mặt với kẻ thù truyền kiếp. Cả hai lao vào nhau như chẳng còn gì để mất trong khi DTG cùng đám trẻ bị vệt dầu cháy loang lo vây trên mặt biển. Khoảnh khắc nam chính bị mice đẩy ngã cũng là lúc bé Túc bị xoáy nước cuốn vào trong thân tàu. DTG không nỡ bỏ con nên vươn theo, còn Kiwi và Spider tìm cách thoát khỏi dòng xoáy. Dòng nước cuốn hai mẹ con bé Túc vào thân tàu, DTG ra sức mở cửa các quang tìm cách thoát ra khỏi con tàu sắp chìm trong vô vọng. Dù cả con tàu đã chìm dưới nước nhưng Z Umas vẫn miệt mài sao có võ công. Tên đại tá lợi dụng lợi thế hình thể kẹp chặt của nam chính, đúng lúc này con tàu đã chìm hàm xuống đáy biển tạo nên một dư chấn khiến tất cả đều liên giúp Z thoát khỏi thứ gọng biển. Anh nhân cơ hội ôm choàng lấy cổ Mice ở tư thế úp kia rồi siết thật chặt thể hiện tình thương mến thương cho đến khi hắn ngất đi thì sự ấm áp này mới chịu buông tay. Nhìn kẻ địch đã chìm xuống đáy biển, Z vội vã lao vào các con tàu để tìm vợ con nhưng lồng ngực anh đã cạn oxy. May là Lóc vốn không phải đứa trẻ nghe lời nên đã quyết định mặc kệ lệnh của ông bố bơi đi tìm cách giúp đỡ gia đình mình. Bên kia Kiri cùng Spider cũng nhanh chóng tới ứng cứu. Cô nhóc sử dụng năng lực tâm linh điều khiển các sinh vật biển đi tìm người thân. Spider nhờ có mặt nạ dưỡng khí mà có thể thở dưới nước nên cũng vội vã đi tìm. Nhưng người mà cậu nhóc tìm thấy không phải Jack mà lại là Miles đang hấp hối. Nghĩ lại những tội ác của hắn, Spider định mặc kệ cho chết luôn nhưng cuối cùng không nỡ liền quay lại kéo hắn lên mặt nước coi như trả ơn cứu mạng khi cậu bị Nitty uy hiếp. Dưới khoang tàu báo thủ cũng đã tìm được ông bố vào thời khắc nguy hiểm nhất. Cậu kéo bố lên mặt nước để thở rồi đề nghị cả hai sẽ bơi ra khỏi đây vì con tàu sắp chìm hẳn. Nhưng Z lúc này đã quá đuối sức nên dục con trai hãy bỏ mặc mình. Lốc đương nhiên không nghe lời nên quay lại hướng dẫn ông bố tập thở như người điên. Bên kia đàn sinh vật biển phát sáng dưới sự chỉ đạo của Curie đã tìm thấy mẹ con bé Túc và dẫn dắt họ bơi ra ngoài. Cả gia đình Z đoàn tụ một cách an toàn sau trận chiến sinh tử. Nam chính cũng không còn trách bóc lốc vì đã gây ra nhiều biến cố cho cả nhà. Khoảnh khắc họ ôm lấy nhau xúc động vì không phải mất thêm bất cứ thành viên nào thì mặt trời cũng ló dạng. Nhưng mọi chuyện không êm đẹp ở phía cha con tên đại tá. Dù Miles cảm kích ơn cứu mạng và cậu nhóc là con trai nhưng Spider vẫn lựa chọn trở lại với gia đình Z. Kết thúc trận chiến nam chính cùng gia đình được tiễn TT dầm đến nơi linh hồn của người nước. Dù rất đau đớn nhưng anh phải chấp nhận việc đứa con trai xuất sắc của mình đã ra đi. Không muốn gây thêm phiền phức cho bộ tộc người dưới biển, nam chính muốn đưa cả gia đình rời đi nhưng tộc trưởng giữ anh lại vì họ đã xem gia đình anh như thành viên của chính bộ tộc này. Con của họ cũng đã làm với tổ tiên nơi đây rồi, vậy là từ đây gia đình Z đã có nơi để lương nấu có thêm một quê hương để xây đắp và bảo vệ. Bộ phim kết thúc trong âm hưởng và bi thương nhưng vừa hùng tráng. Nó nhắc nhở chúng ta phải biết xem thiên nhiên như máu thịt, biết bảo vệ và đồng cảm với thiên nhiên như với chính gia đình mình. Vì bất cứ sinh vật nào cũng có linh hồn, có cảm nhận và có sự kết nối trực tiếp với sự cân bằng của thế giới này. Hãy ra dạp xem full phim để có trải nghiệm chân thực và toàn vẹn nhất nhé cả nhà. Vì thời lượng có hạn nên chúng mình không thể lột tả được hết vẻ đẹp của phim. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.